Welcome chú ốc ngó channel Quạt quạt quạt quạt quạt <laughs> Anh em nay thấy hình tượng mình giống ai không? Giống Celok hơn không mọi người? Đấy, cái này là mình thổi bong bóng cho vui thôi chứ không phải là điếu thuốc đâu mọi người nhá Mình không hút thuốc được à, Hôm nay tại sao mình lấy cái hình tượng này? Vì á, mình sẽ cố gắng giải mã về con Lion cho mọi người Sau những video mà ốc làm về Spirit Hand và những nhân vật khác á có rất là nhiều bạn đặt câu hỏi là SCP có thật không? Siri Hand có thật không? coi Light Hand là gì? Đó, chúng ta sẽ đến với chuyên mục à, các nhân vật này nhé. Hôm nay để làm sáng tỏ cho mọi việc thì cái việc đầu tiên á, mọi người thắc mắc là giữa à, nhân vật này và nhân vật kia có mối quan hệ gì với nhau. Và cái nhân vật hôm nay á, đó là Light Hand, đầu đen. Mọi người hãy hỏi mình á, là Lai Hen có phải là em trai của Siri Hen không? Thì theo 2-3 ngày à, mình tìm hiểu, mình có thể khẳng định rằng Lai Hen có mặt vào ngày 28 tháng 9 2018 còn Siri Hen á, có mặt vào ngày 20 tháng 8 2018 Vậy có thể nói là Lai Hen á, uh, ra mắt sau một tháng Thì có thể nói là Siri Hen là anh trai Chắc chắn là vậy rồi Tiếp theo nếu bạn nào mà chưa coi Siri Hen của mình á thì mọi người xem lại phần à, video cũ nhất của mình nhé cái phần đó thực ra thì mình cũng xin lỗi mọi người nó chưa có chuyên tâm lắm sắp tới nếu có điều kiện mình sẽ làm lại một cái series full về Secret Hand nó sẽ dài khoảng gần 30 phút ấy nó thật sự nó dài lắm luôn ấy cái lúc mà mình làm nó rất là ngắn còn bây giờ sau khi những buổi cập nhật những cái buổi mà người ta viết lại á rất rất rất rất là nhiều và nó dài khủng khiếp luôn mọi người ạ à. đấy Vậy mình sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo là Series Hand và Light Hand hoặc là những nhân vật mình đã làm á là có thật hay không? Ok, mình khẳng định với anh em một cái như thế này là có thật nhưng trong lòng tác giả và người đọc thôi. Chứ thực tế thì nó không có bao giờ có đâu nha. <laughs> cái vụ việc mà các bạn hỏi á, nó có thật hay không á, chả khác nào hỏi là Ông ơi, siêu nhân có thật không? Ông ơi, Superman có thật không? Thế thì đó, nó như vậy đó nó chả khác gì với những ờ, cái hư cấu của ờ, phim hết trơn á thì mình đây là chỉ là văn thôi hoặc là những hình tượng hình ảnh thôi đấy mọi người thấy chưa cho nên á là chúng ta hãy nhận định rõ giống như là ta đang xem một bộ phim hay là xem những gì về một thế giới hư ảo giống như là chơi đồ nhiều quá gặp mấy này vậy chúng ta vào vấn đề chính thôi hôm nay á là sẽ tìm hiểu uh, ờ, la hen là gì đó thì á, vừa nhìn vào Lion có một sự khác biệt với Series Hand rất là khó luôn mọi người mọi người nhìn phát là cái phần đầu á một hàng là đầu lo một hàng là đầu đen. thì mọi người không thể nào phân biệt được thằng nào là Series Hand nào là Hand đâu nhá <laughs> thế mà chẳng có nhiều bạn nhầm lắm đó bởi vì nên mình mới khịa đó mọi người chứ thật ra mình nhìn mắt thường thôi mình cũng biết con nào là Series Hand con nào là Lyhan rồi đúng không ok vậy ốc đã tìm hiểu mọi thứ về Lyhan rồi thì á, nó chỉ là một cái loài khác của Sirihan thôi có thể gọi á, nó là fan mắt ấy và mình xin nhắc lại một lần nữa đây là fan mắt về Lyhan chứ không phải là chính xác từ ờ, tác giả đâu nha ok Lyhan á là một sinh vật có chiều cao trung bình từ 3 ờ, cho đến 5,2 mét tùy vào yếu tố của nó thân hình á, thì rất là giống Sirihan chỉ khác mỗi phần đầu thay vì nó là cái lo hóng ố ố ố ồ ồ ồ ồ mẹ mèo mèo mèo mèo thì nó thay vào đó là một cái đèn trên cái phần đầu của nó và cái điều đặc biệt hơn á là Lion được uh, các fan mắt á ghi là nó có giới tính đấy Lion đực có chiều cao khoảng là 3 cho đến 4 mét còn Lion cái có chiều cao vượt trội hơn đó là 4 cho đến 5 mét 2 cơ thể của Lion á thì đặc biệt hơn ờ, Series Hen là nó tỏ ra được một cái mùi thơm cái mùi thơm này á là nhằm thu hút uh, bạn khác giới của nó mọi người nghe thì cũng khá giống con người đúng không như mọi người cũng đã biết rồi cái đèn á thì rồi mỗi sau bọ khi mà bật lên thì nó rất là thích cho nên là lai hen á tự trang bị cho bản thân nó là một cái chất cái chất đó tiết ra chống lại rồi mũi sau bọ Lyhen có lẽ là do chung loài với Series 10 cho nên Lyhen có khả năng là giả dạng rất tốt với những cây đèn khác kiểu giống như đèn đường còi đèn này đèn nọ nói chung nó giả dạng gần như là giống nếu mà đi lướt ngang á thì chúng ta không thể nào phân biệt được nó cái lúc nó giả dạng á thì nó cũng giống như một cái cục đèn thôi nhưng mà khi mà nó làm gì đó nó sẽ tiến hóa nó sẽ biến thành một cái, ờ, cái hình thể khác đấy theo các hình ảnh mô tả thường á thì Lion xuất hiện ở thành thị và một số thị trấn nhỏ có vẻ là hơi vắng vẻ người nha thành thị không quá to hoặc là thị trấn nhỏ đó nên như vậy nó giả thành cái cột đèn nó sẽ tốt hơn và khó bị phát hiện hơn nói tới đây á mọi người à, vẫn chưa thấy Lion có gì nguy hiểm đúng không? Thì sức mạnh thật sự của Lion nằm từ ánh sáng của cái đèn nó chiếu ra. Nếu bạn vô tình đi trên đường và bỗng nhiên thấy cái đèn đứng dậy và nó biến thành một cái quần què gì đó và bắt đầu nó chiếu sáng vô thẳng vào mặt của bạn thì các bạn đã xác nhận đã gặp được Lion. À, ánh sáng của Lion á lúc đầu á cũng chỉ như là những ánh sáng đèn bình thường thôi. Nó trang hòa nó y chang những ánh sáng cái đèn còn lại trên cái đường vậy đó. Nhưng mà khi gặp mục tiêu Ánh sáng của la hen bắt đầu là phóng ra những cái tia sáng với cường độ cực lớn. Nó sẽ làm đối tượng mù tạm thời và gây chóng váng kèm cái hiệu ứng đó là buồn nôn. Trong lúc này, bạn sẽ nghe tiếng ồ ồ ồ ồ ồ và những cái âm thanh khá là kỳ lạ như là chó gầm gừ có lẽ là lai Lionhead núi định là đóng cửa thả chó chăng mẹ mé me mè meo tỷ lệ sống sót của mục tiêu là con người hoặc động vật chỉ có 20% thôi nó sẽ hạ cái đối tượng của nó bằng một trong hai cách này cách đầu tiên có thể sử dụng sát thương vật lý có thể là nó lao tới ờ, đối tượng đó với tốc độ là 75 cây số trên một giờ và nó đấm cho đối tượng nó là sắp mặt nhồ kiểu với cái tốc độ này là theo mình nghĩ tốc độ này cũng khá khá là cao giống như những bạn đang bị đau bụng mà trên đường đi xe máy về nhà đó mọi người chắc là tiết hết ga luôn á thứ hai là nó dùng ánh sáng từ đèn của nó và nó tiết ra một chất độc những cái cái chất độc này á những động vật hoặc là con người trong khu vực đó khi mà chạm phải đều sẽ chết vì cái chất độc này Vậy còn 20% sống sót kia là gì? Theo ốc tìm hiểu cái bài của Fanmax này á thì thấy được một nhược điểm cực kỳ to từ Lion Series Hand là đơn độc chỉ có một và một mình Series Hand là duy nhất chỉ có một con thôi còn Lion Hand á thì đã nói rồi nó có hai giới tính và nó có nhiều con đó khi muốn chạy thoát nó thì bạn phải đủ may mắn có một lai hen khác ở gần đó mà lai hen đó là phải cùng giới tính với con lai hen bạn nó đang ngược bạn đấy thì lai hen có tính đó là bảo vệ lãnh thổ như động vật ăn thịt hay là những cái động vật khác gì đó thì khi một lai hen khác cùng giới tính của nó bước vào khu vực của nó thì nó sẽ chuyển qua tập trung bảo vệ lãnh thổ thay vì vượt bạn nữa đó và đến tới phần giao đấu của hai lai hen trước khi á, giao đấu cái bọn đầu đèn này á có sở thích rất là kỳ lạ mọi người à đó là thích uh, như mấy con tinh tinh vậy á đi vòng tròn nhau gầm gú mẹ làm những âm thanh cho đối phương sợ trước rồi sau đó hết gầm gú rồi các thủ tục bala bala mà hút đầu nhau ủi đầu nhau giống như người bắt đầu là chuẩn bị lao vào nhau với tốc độ bàn thờ cái tốc độ này nó còn ghê hơn là đau bụng ờ, đi toilet nữa mọi người cái tốc độ này á nó phải tương ứng với một cái tin nhắn đó là em đang ở nhà một mình nè anh ạ à. anh qua lẹ nhá đấy cái tốc độ đúng với tốc độ đó và do cổ của Lion á khá là dài và đó cũng là điểm yếu nếu một Lion khác tạo đủ lực hay là một cái vật gì đó tạo đủ lực lên phần cổ của ờ, một Lion thì có thể hạ gục nó bất cứ lúc nào và khi hai Lion đánh nhau á khi hai cái đầu đèn này đánh nhau thì chỉ có một kết cục thôi đó là một trong hai đứa phải ờ, hy sinh chứ không có vụ là Hải quay xe bỏ chạy đâu và đó là phần giao chiến của ờ, hai đầu đèn vẫn còn một phần về sinh sản của đầu đèn nữa nhưng mà mình thấy nó khá là vô lý vì cái này là do fan mắt mọi người nhé mình xin nhắc lại một lần nữa để tránh trường hợp là những bạn vô bảo là ôi sao cái này nó kỳ lạ tại sao mà lại hay nó khá là nhiều con đấy vì nó chỉ là fan mắt thôi fan mắt có nghĩa là những cái người yêu thích người ta làm cái câu chuyện này người ta theo lên những cái câu chuyện như thế này và được bên ờ, kiểm duyệt người ta duyệt cho đăng thì mình thấy mình dịch lại và mình cố gắng truyền đạt tới mọi người về Lion chứ thật sự nó không chính thức là một câu chuyện của ờ, không gọi là gọi là không chính thức là một nhân vật từ ờ, chính tác giả tạo ra mà do fan mắt mọi người nhé và đó là toàn bộ những thông tin ốc khai thác được từ các bài viết và các bình luận của mọi người về Lion nó có một nhận xét chung về Lion đó là nhân vật phụ được fan mắt đây mình nói rất là nhiều lần để tránh trường hợp các bạn chưa đó vậy cuối cùng á là đó là toàn bộ thông tin ốc nhận được uh, từ các bài viết từ các video và từ các bình luận về Lion ốc có nhận xét chung á là Lion là một nhân vật phụ được dựa vào Series Hand cho nên nó sẽ không có nhiều mô tả và không có nhiều chỉnh chu cho nó nhé nên mọi người đừng có e đem Lion ra hành hạ tội nghiệp em nó lắm vì á cũng là do fan mắt nên có cái đúng có cái sai mọi người đừng có uh, chấp nhất về cái bài viết quá hay là cái video này quá vậy là video đến đây kết thúc rồi cảm ơn mọi người đã xem Nhớ để lại một like, một subscribe cho kênh để kênh ốc có động lực làm những ờ, nhân vật hư cấu khác nha. Các bạn yêu thích nhân vật nào các bạn có thể để lại comment cho mình biết. Và mọi người đừng quên share cho kênh của mình đạt được càng nhiều view càng tốt thì mình càng có nhiều thời gian, càng nhiều động lực. Mình làm ờ, những video hay hơn cho mọi người xem. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ.